nước lớn không đi à, cũng mấy lần rồi quen rồi cái này là nước chắc cỡ một tiếng nữa là lên cao luôn á hả chị dạ không liêm nó ờ, <laughs> nó bệnh rồi nó dương tính rồi dạ em nhờ ông anh ông chở đi giùm ồ ghê vậy vì nước lên tới đâu vậy là nó ngập hơn cái cầu này luôn trời mới mới mới tới cầu phước ơi dạ dạ em chào chị Siên em chào anh Thiên luôn nha chào em ô bữa nay cô nó thức rồi kìa trời em đã đã giờ đó không đang ngủ sáng giờ em ngủ luôn em ở bữa nay anh nhắc nhắc nhắc anh phước sao không không không được được nó té bây giờ còn bước té bây giờ ập nữa bây giờ ủa cái này nó ập hả ừ chắc coi giùm ờ, ờ miếng dưới nó miếng dưới nó ập hả không không sợ sợ sợ té ghê vậy À, nè cái này là gớt cái điện thoại xuống là xong luôn giờ <laughs> hết cực quá trời luôn đi xuống ngồi đem bên trên hết nè ôi cặp bít cái trơn luôn mời dạ. lát đêm này mấy cái này lên nè rồi à, bé thành bữa nay ngủ hả chị rồi nãy giờ không có chờ từ ừ. sáng giờ mới ngủ rồi sáng giờ đó bé thành thì như à, clip trước phước có nói với cô chú anh chị là bé cũng phẫu thuật xong rồi đây giờ đang nằm võng ngủ nè. ngủ ngậm ngậm sữa ngậm sữa ngủ ừ. rồi giờ có anh thiên có anh thiên đây anh thiên lên đây luôn đi anh thiên anh ngồi mé mà anh ngồi mé bên đây đi anh thiên để em nói chuyện với à, hai vợ chồng mình luôn nha về à, vấn đề cái nhà đạt, đạt, lên lên lên con trời ơi ngồi đó không sợ té sao ở đây viết chắc quen quá lên con nó té bây giờ cô này là trước là té mấy lần rồi đó không vậy đó. té đó đó té đây hả ờ. bước qua cầu nhỏ này bước ừ, qua phải nó ngồi nó ỉa rồi đầu ba nó bước ba nó bước qua lận mà ờ, ba nó lấy lưới đó dạ bước qua cái sụp cái nó té té mấy lần té mấy lần hai lần à, ừ. à như hôm trước đó em với anh à, có vô chỗ à, cái cái đất ở trong trọng đó thì thật sự ra thì nhìn vô miếng đất đó so với ở trên này thì nó chỉ tốt hơn được có ừ. một phần phần hai phần nhưng mà nó cũng nói chung là mình thoát khỏi cái cảnh ở dưới kia như vậy ừ, dạ nói chung là vậy là nó, nó cũng như là thoát nạn vậy đó dạ tại vì kế bên thì lại chuồng heo rồi không có đường đi phải đi đường mé mương nhà người ta nhưng mà về em cũng suy nghĩ hoài em tính à, nói với anh chị đợt trước đó là tính là kêu à, mua miếng đất nào nhỏ nhỏ không nhưng mà nhưng mà sợ không đủ tiền ừ. rồi thôi à, theo ý của anh chị thì thôi cất đỡ đại ở ừ, đây giờ biết sao vậy em ơi lát bây giờ kiếm mua cũng khó khăn dạ không có tiền mua nữa mua không có tiền cắt nhà nữa <laughs> như theo ờ, là anh si ủa anh chị Xuyên với anh Thiên nói là nước nó thường là nó ngập lên tới trên này luôn nè cô chú anh chị Cậu khoảng ờ, một tiếng nữa à, nước đang vô nè nè đang chảy vô quay hồi cái ghét đi về đó hồi là té dạ. cái mé dưới này là chiếc chiếc chiếc tàu cũ nha kêu là chiếc ghe thôi ghe ghe cũ mà nó cũng bị lủng hết trơn rồi đậu, ở đậu của ta đó ở đậu đậu á dạ ghe nhà mép bên bờ nữa nha thấy rồi đợt trước em <laughs> đây chiếc ghe dạ. nhà là của anh chị là bên đó cái ghe cái, cam á chiếc ghe có cái tấm bạc màu cam dạ cái đó chiếc ghe cũ nhà em đó dạ dạ còn chiếc ghe này là của ai lũng hả của người ta của người ta dạ thì à, như bữa hổm lại coi với anh đó thì anh cũng về anh hỏi là với bên thợ rồi phải không dắt vợ thợ vô coi luôn rồi phải không coi rồi thợ nói là lãnh là bao nhiêu tiền đó anh Thiên 25 triệu là tiền công tiền công 25 triệu diện tích cái nhà là bao nhiêu thì uh, bề dài uh, ờ, 9 thước bề ngang 4 thước à là 36 mét vuông ừ. là xây mặt trước uh, ờ, xem tường cho mình luôn xây mặt trước tường với lại lên tường một mét ừ. ừ. có làm phòng cho mình nữa phải không mấy cái phòng làm phòng làm phòng nhỏ làm phải không dạ mình cũng như là mình ấy ra lận chiếc ra lận mà um, có này có kia dạ. là mình mua cái miếng nhỏ nhỏ là mình à, làm ra làm à, lưới á dạ dạ ừ, nói, nói chung ra là mình chế được nhiêu chế ừ. cho nó đỡ cho mình đỡ. vậy đó dạ chứ mình có chỗ ở là ngon rồi ừ, mừng rồi rồi tính là chừng nào là khởi công chắc cũng cỡ bữa thứ hai nó có làm này. thứ hai ha bữa nay là cũng là thứ bảy rồi nha cô chú anh chị ừ à, ngày à, ở trên là ngày 2 à, tây tháng 4 năm 2022 à, dạ. thì thứ hai là tức là ngày 4 tây thì anh chị cứ coi sắp xếp mình cất sớm mình ở sớm thôi Trời ơi, sợ không chết luôn rồi biển hô mà nước lớn ở đây rồi dạ. hai vợ chồng ngồi gồng <laughs> mưa nữa à, à, giấc ừ, tối mưa nữa dạ ủa phải nó tại vì cái dây này lâu quá rồi nó một nó càng ngày dạ. nó càng một quá mới che được tấm bạc ở trên á ở dạ. trên nó tấm bạc chút xíu à che được chút ở vậy đó thấy nó càng ngày càng một thấy cũng sợ một cái ừ, đó phải nó đâu phải ấy đâu nó một thì giờ bữa nay giờ hiện giờ bữa nay em sẽ uh, trao đỡ trước cho anh chị uh, ờ, 50 triệu thì như vậy em tính ờ, như vậy anh sẽ là người chạy đi mua vật tư luôn tại vì hiện giờ là thợ em không có đi xuống dưới này được xa gần cả trăm dạ. km thứ nhất là nó vừa tốn chi phí ăn ở sinh hoạt sáng đi chiều về thì không nổi nếu là xuống là phải ở cái thứ ừ. hai nữa là tài thợ đang mắc kẹt cất cái máy ấm những lão chảnh với lại ờ, cái chỗ ờ, cái nhà ở trên kia ở trên kia cũng đang cất bởi vậy uh, ờ, thôi anh uh, trong thời gian này á anh tự anh chị mua vật tư rồi anh giữ hóa đơn đó lại rồi uh, còn bên phía phần thợ á, họ nói 25 triệu thì anh cứ uh, chia ra làm ba đợt đưa tiền chẳng hạn như đợt đầu ta làm được tuần hay là hai ba ngày đó cho ứng 5 triệu 10 triệu rồi đợt thứ hai nữa làm tuần nó ứng nữa rồi khi nào xong nhà thì bàn giao bàn giao nhà thì mới trao hết tiền cho người ta ờ, biết rồi. tức là tệ gì thấp nhất mình cũng phải giữ lại là cỡ 5 triệu ừ, ừ. Ừ, phải giữ cái 5 triệu khi mà xong nhà khi mà xong nhà em xuống tới dưới em xuống em coi em sẽ xuống đây rồi em coi rồi em bàn giao xong rồi mới đưa thì bữa đó kêu anh thợ lại luôn em trao luôn mình tại vì em coi coi ok không mới được tại vì cái này á, thật sự ra là tiền cũng phải tiền của em mà là tiền của cô chú mạnh thường quân họ thương cho hoàn cảnh của mình em thì chịu trách nhiệm uh, để hỗ trợ gia đình mình có căn nhà thì em phải xa coi và xem xét làm sao coi nó hợp lý vì em mới <laughs> mới chưa đưa tiền đủ cho thợ chứ giờ họ quăng đó tại em đã từng hồi lúc trước mấy năm trước em đã từng bị một cái căn nhà rồi họ thợ than này cũng dưới sóc trăng luôn ờ. của bên cậu bé bán dừa kia kìa ờ. cũng cha mất rồi mẹ cũng bị bệnh gì đó rồi anh bị tâm thần rồi sau đó rồi cứ nghĩ y tại nói là cũng nhờ ông anh quen ừ, ừ. cất giùm an tâm ừ. cuối cùng cất xong cái nhà không ra ờ, cái giống ôn gì luôn ờ cất đâu gần hết chưa chưa xong nhà nữa còn gần nửa tháng nữa mà lấy hết ừ. tiền rồi lấy hết tiền xong rồi bắt đầu đó cho thợ nghỉ hết hết tiền rồi rồi cuối cùng làm tàn tàn tàn tàn tàn tàn làm hoài vậy đó không có dột nữa tuy nhiên là cái nhà nó không có được đẹp theo dự ý của em thì bởi vì giờ về ờ, sao đây là căn thứ hai mà em <laughs> bàn giao cho người khác coi á chứ đó giờ là em thường trực tiếp em coi không à về cư mất công chuyện rồi dạ với lại xa quá dạ ở đây ờ, xuống trời nó sao cái tội nghiệp cưng chết luôn dùng xa dùng sâu á trời dạ. ơi dạ. ở trên Gửi đây nha xuống đây đây là 50 triệu rồi. tạm thời ờ, em gửi cho anh chị 50 triệu nha còn khi nào xong nhà à, tới lúc đó chẳng hạn như thiếu tiền hay gì đó thì cho em hay em biết rồi à, cũng làm nhín nhín để mình chừa tiền lại nha làm nhiều quá dạ dạ hạn chế lại tại vì cái số tiền á mình làm ít thì mình sẽ còn dư nhiều làm nhiều thì nó không còn dư đơn giản vậy thôi nó trong phạm vi đó thôi tính làm cái cửa dán nữa kìa anh đó hả tính làm cửa dán cho tiết kiệm hả dạ, tại ở ngoài đó đâu có ai nhìn gì đâu dạ cửa sắp thì cửa hai cửa xếp lại thì nó cũng vô không có tiền mấy triệu chết luôn thôi đừng có khóc trời ơi đang có bầu nữa đó cô chú anh chị <laughs> bữa nói chuyện điện thoại chị nghe chị nói là đang có bầu thêm bé nữa xong cái đợt này ờ, tính đi phá nữa mà phước không có cho phước nó nói hơi lỡ rồi xanh luôn đi rồi ờ, rồi giờ ờ, giờ là ba đứa đó nha chị mừng quá trời chị mừng cái mới gớt nước mắt của em ơi <laughs> không có nhớ rồi giờ cảm thì thôi bạn Hương Quân xong nhà mà nào xong nhà đi cảm ơn luôn tới đó xong nhà em còn xuống nữa mà ở nhà mới thì xuống thì à, khi xong nhà anh chị cứ dọn lại đẳng ở rồi xong em sẽ xuống bàn giao dạ. rồi em hẹn một hai bữa đó em xuống nói chung là cất cỡ khoảng 50 phần trăm 60 phần trăm là em alo anh chị em hỏi em xuống em coi thử rồi coi coi như thế nào để em cập nhật cho cô chú anh chị xem chị cũng cảm ơn em nhiều lắm anh Quốc ơi. dạ dạ chị cảm ơn em nhiều lắm em như em đã nói đó à, nhín rồi lại chút xíu mình còn chừa tiền nữa mình mua ba cái nội thất vật dụng trong nhà nữa cất hạn chế anh là người trực tiếp cất đó dạ. cất căn nhà của mình luôn đó bởi vì à, gói ghém cất mà đẹp mà chắc chắn thì mình sẽ dư tiền mà cất mà hoành tráng quá thì hết tiền mà cất cất đừng cất ít quá cất ít quá thì nở có một năm hai năm cái nó xuống cấp phí lắm cất tại diễn ở cả chục năm cả chục năm đây nữa mấy bé còn lớn còn đi học nữa rồi vậy thôi vậy em chủ yếu là em ghé là em gửi vậy thôi đây là 50 triệu nha dạ nhớ ờ, chừng nữa ờ, xong cái đợt này xanh bé biết gái hay trai chưa chị Xanh đợt này nữa anh ta kế hoạch luôn đi nha ba đứa rồi đó trời mới con đứa một tuổi và cái ừ. bầu này nó dính lỡ tay vậy là chị xanh thường hả mấy thường không à xanh thường không hả hèn chị dính không hay gà lại gà lại gà lại gà gà chú phước khóc ơi chú phước la kìa gà quấy à, bị đòn chết cũng nhẹ quá rồi thôi vậy Phước xin à, chào cô chú anh chị và các bạn luôn nha Hẹn gặp lại vào à, clip sau khi mà khởi à, công nhà và làm được có khoảng 50% Phước sẽ quay trở xuống để xem xét à, Quên nhắc anh nữa bữa nay có tiền trong mình tối ngủ nhớ giữ gìn cẩn thận nha tại vì thường cái clip em quay em phải đăng lên mạng cất kỹ nha cất cái chỗ nào thì anh chị biết thôi khỏi chỉ em chừng nào em về thì anh chị cứ cất cứ làm sau đó làm mà đừng có tại vì giờ mình trên ghe gì nguy hiểm lắm ừ. tại em phải đăng lên mạng vậy nha à, cất cho kỹ hay là gửi sau đó rồi rồi hẹn gặp lại cô chú anh chị vào clip sau nha rồi bé bye anh chị nha em tranh thủ chạy về dạ dạ dạ rồi